hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi một trò chơi đó là làm bè chuối vượt sông đây sông lớn sông này có rất là nhiều tàu tàu tàu thuyền uh, qua lại đây, chúng mình sẽ làm một cái bè chuối vượt sông Rồi. cây này tao nghi chắc là <laughs> mày đứng lên là không ấy được rồi đó làm cái này xíu xíu tao phụ cho ship ship ship theo ờ, đúng chưa là mượn của ờ, thức ăn của vịt giờ mượn đóng họ phải thật gỡ ra ừ. vậy là xong rồi đó, hả giờ nước thì chưa có lớn nước chưa lớn làm sao mà xuống đây ừ. sông lớn ở ngoài kia hồi nữa mình sẽ thả thả bè từ đây bơi ra sông lớn rồi từ sông lớn đi lên sài gòn luôn đây sông lớn

chinh phục tim cay cả cũng vậy à không đỡ hơn đâu chèm luôn thấy đi gọi bên kia cái cái nổi á nó bị lật giống như cỡ trâu rồi <laughs> ngon nha là chẹo nữa rồi nè giống cỡ trâu không có bây giờ phải làm sao cho cân bằng lại mới được vậy mới đi xa được nó không có cân bằng rồi ừ. rồi, nữa, ngon rồi đó đó chơi mình thầy luôn <laughs> sao quay đầu đây vãi có thông ông cậu mày có thông ông cậu có <laughs> à dàn sao cứu thêm cái nữa lấy thêm cái chuối đi hai thanh niên ngay 25, 26 tuổi <laughs> Vẫn còn nghĩ tấm mình Không thể tin được Một thằng là kỹ sư công nghệ thông tin Còn thằng ở dưới nước là một thằng cử nhân quá học <laughs> Chột ghê luôn Tốt nghiệp ờ, đại học ờ, quốc gia đàng hoàng <laughs> Bây giờ ra đi lên nông nổi vậy. Làm, lên <laughs> ông nổi thế này Đi làm những chuyện hết sức tàu ao Rồi Làm ấy Ờ à. Có vẻ ổn Ờ à. Ui da Đừng đùa với chị Đừng đùa với chị tình ra đầu sông nha biết lợi không uống nước tay mẹ nha ra đầu sông được rồi <laughs> vô vô <laughs> cũng được cũng được tao thấy vui rồi đó thể dục cũng được cây vừa quá qua khỏi khúc này là thoải mái đó anh đã dần lấy được thăng bằng bỏ tài lại bắt đầu đua đua ở này làm hai lần đua vui chết rồi tao dính rồi maya rút giò rồi cãi gì đó dính gì mày tới rồi chết rồi quay đầu rồi <laughs> Wow, vâng, rất là chuyên nghiệp Tôi là dân miền Tây mà Tôi là dân miền Tây mà Có ai trở về nơi miền quê ấy Cho tôi nhắn gửi nỗi nhớ quê xa Bao ngày qua cách trở nhớ từng nhánh mù u Nơi đồng sâu nước lũ nắng sớm mưa chiều trên đồng ruộng xa tiếp ngọt ngào dân chào tình quê Ồ, sắp ra tới sông lớn rồi Chuẩn bị bị ma da rút đò Coi chừng thủy quái ngay đây có một dịch gì đó ngăn cản chúng ta Không cho chúng ta thôi ngay đây cây quá nhiều rồi giờ đứng nè giờ chèo đứng vô nè khoe không ngay đây hơi cạn từ từ <laughs> ngồi uống xong mình đứng vô mối coi <laughs> không được rồi đứng chỗ <laughs> không được nói mày đi tao chịu không nổi đâu mày ngồi hả Thôi mày mày mày, mày bơi đi mày bơi đi mày bơi đi lát tao bơi vô kia bd bạn tức là nữ tính ô này thưởng lợi hơn ngồi nãy nè tại nó cùng nước vô đó ừ. bắt tóc có được nãy quên đáng lẽ mình phải bơi đi dòng nước bơi ngược chứ ghê bơi đuối chứ cố gắng gượng gượng ừ cố lên cố lên thôi giờ tới mày đi bây giờ sẽ <laughs> một cái trò chơi rất là mạo hiểm cầm điện thoại bơi ủa mày vậy sao tao bơi ta vậy biết chừng nào đi vô tới trọng ơi <laughs> ơi mày mày giặt cho tao cái cái miếng dừa đi à, đó. ừ. đơn côi mình ta vẫn mưa ướt trong mê say chiều mưa khăn bơi tới cầu lên ừ. Giống thiếu nữ Bơi có buồn gì nữa Sông quê Chiếu Cà Mau nhớ màu tươi tắm Con tôi cực lắm mưa nắng giải dầu Chiếu này tôi chẳng <laughs> đâu Tìm cô không gặp cái tiền cô không gặp tôi gối đầu mỏi đêm dữ trời ơi lần đầu tiên sao cổ ghe yêu cà mau để công xảo trên bờ trên chết trời chiếu đã bị lật xuồng luôn rồi rồi kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây là hết xin chào các bạn à, hẹn gặp lại các bạn ở video clip video clip ờ, tiếp theo nhớ subscribe nha